cho vào trong xe mới thấy nó cao to phết hai uh, thanh niên nhập chơi với nhau Dina uh, ờ, nhập uh, ờ, trước còn uh, Zano nhập sau hy vọng là cặp này sẽ ghép tự nhiên được Zano thì uh, cho tập uh, phối rồi Dina thì hơi kén đực ừ thôi được rồi hai đứa ra chơi với nhau đi không phải ra chỗ anh làm gì cả ừ. hai con hàng nhập đấy đó à, hôm nay cho ngắm con Zano nhá hôm nay cho ngắm Zano kỹ ừ, làm quen với nhau đi bắt đầu là vũ điệu này là vũ điệu làm quen vũ điệu này là có thể là sẽ chịu ấy con cái nhiều con là nó khó tính lắm nó phải có cái đoạn gọi là đoạn uh, nô nô đùa làm quen người ta gọi là vần nhau xích về đằng này cho nó sạch từ từ đã ra đâu ơi làm quen đã không vội được làm quen gặp đúng đối rồi Dina thì rất là ưa vận động gặp đúng con ờ, Zano gặp đúng đối rồi con này nó cũng vận động suốt ngày nó không biết mệt là gì Thôi triển khai đi được rồi đấy Làm quen với nhau thế là ok rồi Zalo triển khai đi ừ. Khâu này hơi mất thời gian Chuyển thôi Để cho nó hít ngửi tí Ông lại cũng cứ né ông không để cho nó hít ngửi tí thì làm sao được để cho nó kiểm tra chất lượng tí làm quen có lẽ là cặp này à, với phong cách này thì có lẽ là có thể à, tự cho nó triển khai ra làm quen với nhau đi triển khai đi thôi nặng quá ừ. đấy còn ờ, Zano mà có thích cái chỗ ở mà nó cỏ nó như thế này thì phải giữ gìn cái cỏ Nhưng mà cứ trồng cái cây nào nhỏ cây đấy đi thì làm sao mà có cỏ để mà cho nó sạch được Ừ. cặp này có vẻ vờn hơi lâu con Dina nó kỹ Nằm xuống thì còn nói năng gì Đi này Hả à nằm xuống thì làm ăn gì ừ. Zalo thì người còn đang mỏng ừ. ờ, ra đây chứ ai lại nằm thế ra đây mà chơi với nhau thì ừ. nằm thế thì còn nói năng gì làm quen với nhau đi để anh kiểm tra xem nào ôi sao cái cổ hòa vẫn còn cứng như này thế chả trách không chịu đúng này ừ. thôi không để nó cáu thế thì làm quen với nhau đi thôi chứ hôm nay thì không có phối gì được rồi thế thì khả năng như thế này là khả năng lại để cho con uh, nano nó xử lý rồi hôm nay cho con uh, hôm nay cho con Zano về nhưng mà con Zano về không đúng ngày để con cho con Nano nó ở nhà nó xử lý Zano thì còn rất là non chưa có nở người rồi Dina ra chơi với nó đi Dina vừa mới nhảy trào lên vừa mới về nó nhảy lên nó nó, nó ôm mình cái này à, lâu quá rồi không gặp ôm cái là cái áo trắng ờ, tinh khôi canxi nano có vết ngay nano ra nghịch cục gạch ấy hả cục gạch cái nghịch làm gì con Zano ờ, này là con ờ, đực mới con nhập Đức đấy con Dina này là con nhập ly thua con này là con con cái nhập 4 tháng này là đúng 4 tháng về này Zano là con đực nhập 4 tháng nhưng mà đến uh, ờ, 8 tháng 9 tháng mới về 8 tháng mới về vì ờ, dịch ok cho em ra chơi với nó đi ra kia chơi với nó đi hai đứa chơi với nhau chứ con uh, ờ, nano là ở nhà là có con nano nhưng con nano là đợt này là con Dina với lại con Hana nó lên giống cùng nhau nano để cho ưu tiên ghép với lại con Hana ra gọi nó ra chơi nó đang nghịch cục gạch cục gạch thì có gì mà nghịch để xem xem cho nó như thế nào quan trọng nhất đấy là lấy giống là con cái là nó phải chịu con cái nó phải chịu nó phải quấn thì mới ờ, lấy giống nó mới dễ được đấy hái giả dọa dạ rồi Zalo làm sao ra ra để để để nick nó đi đấy. làm sao phải nick nó không cần anh phải hộ vẫn phải xử lý được Dina là lần trước là ghép với con Loki là nó đẻ được 9 ờ, con hay 10 con gì đấy nhưng mà rụng hết không giữ được con nào nha đi ra đi ra đây anh xem nào ra đây rồi nằm xuống đi nào ừ, thôi con Zano không không làm phiền nó nữa Zano xin chào mọi người hôm nay mới quay Zano một cái video rồi toàn thân thanh niên non đực non mới nhập ra đây với anh à, à. Zalo điệp trai ra đây với anh à Úi sổ, điệp dài quá nhỉ Đấy, con chó nó phải yêu thế chứ nó mới được Dù đang làm gì nhưng mà ới cái là phải ra ngay Thế nó mới là đạt yêu cầu Đạt yêu cầu về vấn đề thần kinh Nó phải chủ động nó ra nó quấn quýt mình Ừ thế thì mới thành ờ, gọi là đệ được nào ra đây nào sát đây rồi ngồi xuống ngồi xuống để anh xoa tí đúng rồi hoàn lắm ừ, làm thế đi quay cái mặt của Zano tí cho mọi người ngắm cái sự đẹp dai của Zano ok được không đẹp dai đấy nhìn cũng đẹp dai đấy ừ. ok đấy nhưng mà nó bị ngược sáng mất rồi quay về đằng này nó mới đúng chiều ừ. nay là được đi uh, du lịch trong ngày nè ok hai hôm nữa lại về vì hôm nay nó cũng chưa được uh, đúng nước lắm